đây mình ơi kiểm trụ bắt đây này nhá đây là lỗ BL à, khủng nhất Việt Nam hiện nay à còn này gì IPR không bài à tôi kiểm BL này Đấy. bê tông đây con trong đây đây này đấy ha này khoan khoan khoan để khép cửa lại cái đấy à, nắm nỉ hết vào cổ à nắm nỉ bao nhiêu thời gian người ta mới cho vô đây à, con xíu à có ai có ước mơ lên à, OBL này ngủ không cơ bia 36V hai pin cưa kiếm ôi nhiều quá cửa vong nhá cửa vong 18V này nhìn những con này dễ sướng không đá không một nha Ở trong ờ, cái này á, thì con phải phân loại ra nữa Nhưng mà chắc uh, ờ, Tuần nữa Tuần nữa đi Tuần nữa sẽ đổ bán à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 rồi cắt ờ, bản nguyệt này đây cắt gỗ cắt gỗ sắt gỗ nhựa cái này để ờ, chặn mấy cái này đây đó cái này là mai cái này là trà nhám đấy rồi rồi mai này này rồi sồi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 chảo cắm ngang đây rửa cơ kiếm này rửa cơ kiếm á thì à, đợt này mình về hiệu khác DZT cũng 10 rưỡi bộ rưỡi cắt gỗ ngắn rồi à, rưỡi này cắt gì đấy rưỡi này cũng cắt gỗ luôn á hai rưỡi cắt gỗ ngắn đây hai rưỡi cắt sắt này hai rưỡi cắt sắt ngắn hai rưỡi cắt uh, gỗ dài đây